Chào các bạn Hôm nay à, rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu đến các bạn dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu là Paloma Paloma con này là model là ICN86KB Ai làm gì mà kêu à, Theo cho mày đi ra đó đi lên trên uh, rút điện ra đi lên trên lầu 2 lầu 2 3 phút lượng con này có mã số là 903790 903790 uh, năm 2017 tôi sẽ ờ, mở bếp ờ, ra cho các bạn dễ quan sát phía bên trong đây là phía bên trong của bếp đây bếp cũng còn ờ, tương đối đẹp tất nhiên là nó không có long lanh thôi nếu mà các bạn muốn mà bếp long lanh thì giá nó sẽ cao hơn ha bếp này còn tương đối đẹp Rồi bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để ờ, thử chức năng của bếp. tôi ờ, sẽ tắt đèn đi cho các bạn dễ nhìn ngọn lửa đây là cần gạt điều chỉnh lửa to nhỏ đây bây giờ tôi ờ, sẽ thổi cho lửa tắt đi để thử chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa sau khoảng 5 à, 7 giây 5 tới 7 giây cảm biến của bếp sẽ khóa ga đây là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức là ý của người ta là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng các bạn lưu ý cái đầu dây lửa nè nó nằm cao hơn mặt bếp do đó nước có trào ra thì nước nó cũng chỉ nằm dưới mặt bếp thôi chỉ trường hợp mà trường hợp mà nước nó trào nhiều mà nó có bọt á nó phủ kín cái đầu dây lửa này thì bếp nó mới khóa ga do đó mà người bán mà quảng cáo là chống trào là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy tiếp đợt khóa ra công tắc bếp vẫn đang mở đây nên ờ, nếu mà gọi đúng bản chất ta sẽ gọi là bếp uh, chức năng là khóa ga khi tắt lửa tắt lửa thì có thể là do gió thổi hoặc là do nước trào nhưng mà trường hợp mà do gió thổi á, là nó 90 phần trăm còn nước trào chỉ có 10 phần trăm thôi tiếp theo tôi sẽ thử hai chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai cái miếng ờ, sắt này để tôi ờ, thay cho hai cái đáy nồi tôi mở bếp lên bếp này ờ, có giá là 2 triệu 8 có giá là 2 triệu 8 bếp này là có khách đặt rồi nếu mà các bạn ờ, xem trên YouTube hay là Facebook mà các bạn ờ, thích cái kiểu bếp này á và các bạn muốn mua trong tầm giá này á thì các bạn để lại số điện thoại sẽ có nhân viên ờ, bán hàng liên hệ với các bạn để tư vấn cách làm của shop chúng tôi á, là sẽ gửi hình vài mẫu bếp cho các bạn xem để chọn nếu mà các bạn ưng con nào thì chúng tôi sẽ ly livestream thử bếp như trường hợp đây trường hợp này là khách đã đồng ý và đã chọn chốt con này rồi thì shop chúng tôi sẽ ly kim thử bếp để cho khách xem khách là khách ở xa khách có thể là ở Hà Nội ở Hải Phòng ở Nam Định ở Thái Nguyên ở Lạng Sơn Lào Cai ở Cần Thơ đó ở Kiên Giang khách ở xa sau khi mà chọn ờ, hình bếp và chốt được cái mẫu nào rồi đó chúng tôi sẽ ly livestream thử bếp cho khách xem trước khi giao con này thì có khách đã đặt rồi chốt rồi nên ờ, chúng tôi ghi là đã bán để cho những cái ờ, bạn khác không có hiểu nhầm tôi đang thử chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi tôi đang thử chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi để biết khi nào mà theo nhà sản xuất cài đặt á cái nhiệt độ của cái đầu cảm biến cái đầu cảm biến là cái đầu mà nó chạm vô đáy nồi nè cái đầu cảm biến là cái đầu chạm vô đáy nồi nè nhà sản xuất cài đặt á, khi mà nhiệt độ của cái đầu cảm biến đó là hai trăm rưỡi độ thì bếp nó sẽ khóa ra nhiều ờ, khách hàng uh, thử bếp ở nhà sử dụng một cái nồi uh, nồi đáy mỏng thử bếp ở nhà mà không thấy bếp nó khóa ga thì nói ừ bếp tại sao nó bị lỗi nó không khóa ga là do các bạn không hiểu bếp bên phải nó đã tự động giảm nhỏ lửa rồi nè lúc này cần gạt lớn nhỏ không có thay đổi nhiệt độ của đáy nồi bếp bên phải bây giờ là trên 200 độ nó đang là 240 240 bên trái bếp bên trái 220 nó bếp nó chỉ khóa ga khi mà nhiệt độ đáy nồi nó trên 250 độ nếu mà các bạn thử ở nhà mà sử dụng nồi nhôm đáy mỏng và à, cái gian bếp nhà bạn mà có gió lùa nó sẽ làm nguội cái đáy nồi nó không đủ nhiệt độ thì các bạn ngồi đợi cả buổi nó cũng sẽ không khóa ra đâu muốn biết bếp có bị lỗi hay không các bạn chỉ nhìn đơn giản thôi khi mà nhiệt độ nó nóng thì đầu đầu đầu tiên ngọn lửa nó sẽ tự sụp xuống giảm xuống còn khi nào mà cái đáy nồi nó nguội thì ngọn lửa nó tự động nó sẽ bùng lên đó nghĩa là cái ờ, cảm biến nó đang hoạt động bình thường còn nếu mà muốn các bạn muốn có một con số chính xác thì các bạn nên mua một cây súng đo nhiệt độ này cái súng đo nhiệt độ này ờ, giá thị trường nó tầm khoảng ờ, bốn năm trăm nghìn thôi còn nếu mà các bạn mua loại bình dân thì 300 nghìn cũng có còn mua loại trung trung thì bốn năm trăm nghìn còn loại tốt thì một hai triệu cũng có thượng vàng hạ cám có cây súng này thì các bạn sẽ đo được chính xác cái nhiệt độ của đáy nồi thì các bạn sẽ biết ờ, nó hoạt động như thế nào cái bếp bên phải của tôi nó đang là 220 nè vừa rồi là nó 240 nên nó sẽ ờ, nhiệt độ nó cặp cái cảm biến nó tự động nó ờ, điều chỉnh cái relay nó đóng cái relay lại đóng lại relay 90 lại nên bây giờ ngọn lửa nó nhỏ lại rồi ngọn ngọn ngọn lửa nó nhỏ lại nên cái bây giờ cái nhiệt độ nó không có đủ nè nó có 220 thôi nè nhiệt độ nó có 220 thôi bếp bên trái nè đó bếp bên trái thì ờ, chỉ có 200 ờ, lệ chưa có 200 độ thôi bếp bên trái có 200 độ thôi nếu mà tôi thử như vậy á tôi thử cả buổi luôn nó cũng sẽ không khóa ga tại vì nó không có đủ nhiệt độ muốn khóa ga thì nhiệt độ đáy nồi nó phải trên hai rưỡi muốn khóa ga thì nhiệt độ đáy nồi phải trên hai rưỡi do ngọn lửa nó đã tự động nhỏ rồi bây giờ đợi thì nó sẽ không có không có đủ nhiệt độ thì tôi sẽ ờ, khò khò lửa vào cái đáy nồi để tôi phụ thêm cho nó nó đủ nhiệt độ thì nó mới khóa đó nó lên tới 270 độ độ nên nó khóa ra ra nè đó là bếp bên phải ha bây giờ bếp bên trái ha bếp bên trái 250 độ nè nó cũng chuẩn bị khóa ra chỉ và 10 20 giây nữa thôi đó 260 độ nó khóa ra luôn rồi đó nên ờ, nói tóm lại á các bạn muốn biết nó khóa ga hay không á là cái đáy nồi nó phải trên hai trăm rưỡi độ và các bạn phải đo bằng cây súng này thì nó mới chính xác chứ các bạn dựa vào cảm nhận của các bạn thì nó sẽ không có đúng đâu bây giờ tôi sẽ thử lửa đây bếp bên trái nè bếp bên phải nè đó. công tắc bếp hai, hai bên vẫn đang mở đây đó đó là chức năng khóa ga khi uh, khi nước cạn nồi một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng ờ, chống cháy nồi gọi như vậy là không có đúng tại vì ờ, ở nhiệt độ đáy nồi hai trăm rưỡi độ là dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi do mục đích thiết kế của nhà sản xuất là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi do đó người bán mà quảng cáo chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy vừa rồi là tôi đã thử hai chức năng ờ, an toàn cơ bản của bếp ga nội địa Nhật là khóa ga khi lửa tắt và khóa ga khi nước cạn nồi dòng bếp ga nội địa Nhật thì ờ, sử dụng một cặp pin đại một cặp pin đại để đánh lửa nếu mà các bạn sử dụng những cái loại pin Việt Nam như là con thỏ con ó Pinaco sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được khoảng 15 ngày thôi các bạn tránh là những loại pin này ra còn những loại pin như là Panasonic màu xanh Toshiba màu đỏ Maxell màu đỏ loại pin này sử dụng cho bếp Nhật chỉ được khoảng 20-30 ngày thôi các bạn cũng tránh những loại pin này ra các bạn ra siêu thị các bạn mua cái loại pin à, Alkaline giá 90.000 một cặp sử dụng cho bếp Nhật được à, khoảng à, từ 6 đến 8 tháng tùy theo cái các bạn sử dụng ít nhiều tần suất các bạn sử dụng ít hay nhiều khi à, bán bếp thì à, tôi sẽ à, shop rẻ hơn khuyến mãi sẽ cung cấp tặng kèm theo bếp một viên pin sạc đây là viên pin sạc ha các bạn móc cái lò xo vào cái cực dương của viên pin móc lò xo vào cực dương của viên pin móc cho nó dính chặt và nó treo như vậy là được ha và các bạn lắp viên pin vào rồi các bạn mở bếp sử dụng pin sạc này sạc một lần đầy thì sử dụng được khoảng ờ, từ 2 đến 4 tháng và khi mà pin nó nó yếu nó hết á, thì các bạn cắm sạc để các bạn sử dụng thôi cái ờ, đầu sạc ờ, tôi tôi đã lắp sẵn ở bên cạnh bếp đây bây giờ tôi sẽ lắp sạc tôi sẽ cắm sạc cho các bạn đây đây tôi đang cắm sạc đây vừa sạc vừa sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết ha khi mà pin nó dưới 100% thì đèn trên củ sạc nó báo màu đỏ còn khi mà pin nó đầy thì đèn trên cục sạc này nó sẽ báo màu xanh nó sẽ chuyển qua màu xanh là pin đầy còn mà pin nó nó đang sạc vô á, thì nó sẽ báo màu đỏ nếu mà pin nó yếu thì thời gian sạc đầy là từ 16 ờ, cho tới 18 tiếng thí dụ tối các bạn ngủ các bạn cắm sạc mà sáng dậy thì rút ra vừa sạc vừa sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết ha đó. bếp này là dòng bếp cơ bản nó không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ á thì ờ, các bạn mua thêm một cái ổ cắm hẹn giờ này bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ha các bạn ờ, cắm ổ cắm hẹn giờ này nó sẽ cho phép chúng ta hẹn từ 1 phút cho tới 60 phút ờ, các bạn bấm nút set này nè để hẹn thời, thời gian hẹn nó sẽ tăng lên đây đây là 19 phút nè bây giờ tôi sẽ hẹn một phút muốn sử dụng hẹn giờ á thì các bạn phải lấy pin ra lấy pin ra các bạn ờ, cắm cục sạc này vào cái ổ hẹn giờ này ổ hẹn giờ này thí dụ bây giờ tôi hẹn một phút một phút nó sẽ đếm lùi về không nó đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện cung cấp cho củ sạc này thì bếp nó sẽ khóa ra bây giờ tôi sẽ mở bếp lên đó tôi đang cấp nguồn cho bếp bằng một cái củ sạc thông qua một cái ổ cắm hẹn giờ khi ổ cắm hẹn giờ này nó đếm lùi đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện cung cấp cho củ sạc thì bếp sẽ khóa ra và lưu ý các bạn phải lấy pin ra mới mới hẹn giờ được ha các bạn phải lấy pin ra các bạn ờ, quan sát khi mà ổ này ổ cắm hẹn giờ nó đếm lùi về không nó ngắt điện thì bếp sẽ khóa ra đây đếm về không nó ngắt điện rồi đây và bếp đã khóa ra công tắc bếp vẫn đang mở bây giờ tôi sẽ thử lửa bếp đã khóa ra công tắc bếp vẫn đang mở bây giờ nếu mà muốn sử dụng lại không muốn hẹn giờ nữa thì các bạn à, rút củ sạc này ra các bạn cắm thẳng vào à, ổ cắm trên tường và các bạn mở bếp lên sử dụng à, sử dụng thẳng từ cái ờ, củ sạc này luôn cấp điện cho bếp bằng củ sạc này hoặc là các bạn ờ, rút củ sạc này ra luôn rồi các bạn lắp pin lại rút củ sạc ra và lắp pin lại sử dụng ừ. rút củ sạc này ra bếp ờ, được bảo hành một năm trong vòng 10 ngày đầu nếu mà có lỗi thì shop sẽ đổi bếp khác có giá trị tương đương cho các bạn các bạn xem YouTube trên TV á, thì có thể ờ, đọc vào cái remote để tìm kiếm với cái từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để đón xem thêm những cái sản phẩm khác của chúng tôi đừng quên ờ, click vào nút đăng ký subscribe ờ, và giới thiệu cho bạn bè mình cùng xem đối với đại lý kinh doanh bếp ga ở các tỉnh thì liên hệ với anh Nam qua Zalo và Facebook anh Nam qua Zalo và Facebook để ờ, có giá ưu đãi dành cho đại lý xin cảm ơn và hẹn gặp lại